Cô có ví dụ sau, cô có các phân số. Các phân số của cô lần lượt là 3 phần 10, 5 phần 100 và 17 phần 1000. Các con nhận thấy ở mẫu số của chúng thế nào? Ở mẫu số của chúng gồm 10, 10 chục, 10 trăm, 10 nghìn, vân vân. Tất cả những phân số mà có mẫu số là 10, 100, 1000, một chục nghìn vân vân thì người ta gọi đấy là phân số thập phân. Như vậy, những phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 vân vân, tức là phân số thập phân. Phân số thập phân, thập ở đây chính là 10 các con ạ. À. Như vậy, phân số thập phân là những phân số mà có số mẫu số là một chục, 10 ờ, chục, ờ, 10 trăm, 10 nghìn. Như vậy nó sẽ gọi là phân số thập phân các con nhé. Nó liên quan đến 10. Như vậy những phân số có mẫu số là 10, 100, 1 nghìn, một chục nghìn, một triệu vân vân. Đấy là những phân số thập phân. Về phân số thập phân thì các con thấy bất kỳ một phân số nào cũng có thể biến đổi thành phân số thập phân. Ví dụ cô có phân số 2, 3 phần 5. Phân số này chưa phải là phân số thập phân vì mẫu số của nó là 5. Vậy cô sẽ muốn biến đổi nó thành phân số thập phân với điều kiện là mẫu số của chúng phải bằng 10, 100, 1000, chục nghìn, một triệu vân vân. Vậy thì ở đây cô sẽ đổi bằng cách cô nhân cả tử và mẫu với 2. Cô sẽ có phân số 6 phần 10 và 6 phần 10 này người ta gọi là phân số thập phân. Cô lại có một phân số tiếp theo đó là phân số 7 phần 4. Đây là một phân số bình thường